Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ờ, mình làm lấy tới bảy đoạn nào bab eh, al marfuat asma' asyarah mana nyu marfuat min asma'an haploh chừng bối thì bài là chứ alpha L thì xa nhú alpha L chừng thì tua nhú thì tua ờ, al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu bab thì tua ờ, al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu fa'iluhu tempat itu ah. Maknanya Imam Malik lại al-maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu maf'ul công gang hos put gang ngạ nhau nghĩa công yêu lại na fa'il Imam Malik pengan lại na f al-fa'il ni ibarat ni senang panggil. Jeng bab di sana ya bab fa'il bab ditua naib fa'il ta'rif nyulai wa huwa naib fa'ilan huwal wa huwal ismul marfu alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu wa uqima huwa maqamu qamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban wa umtatan ba'da an kana fadlah. Ờ, chừng yêu lên naib fa'il nan huwal ismul marfu' nè, mật Yuskar นะอิเซมมอดโฟอัลลซีลัมยุสกัรมาฮูฟาอิลู isim kong mot fo plo ga hus put hong isim mot fo dia o fa iluhu mana fael el put hong nyawo ga put fa el o wa okima huwa oki okima huwa na mana gan ganti ga jumnus maf'ul bihi nan muqamahu lebi fa elan fasara fa el ga nan fasara marfu'an nyuran marfu' ta ba'da an kana mansuban mkan ina nyu mansub man tapi habira nyu jumlah fa'il nyu chừng này fa'il nyu chừng một phụ vợ và ông ta tan ta ba'da an Phật mafadla rồi như nan ông ta man chừng ông ta hai tay mang nyu fadla chẳng hạn misal mang mang thì giỏi yên á ờ là sao thì ra kasaro zaitun azujat của tế họ mana zenan dipta ta hasa ka kusiro azujaju này azujaju này này kasaro zaitun azujaja azujaja rồi cho nên kusiro azujaju này vậy nè Na'ifail huwa huwa ismun marfu' này. Này na'ifail cu si đó Az-zujaju ismul marfu' okay? Lam yuskar ma'ahu fa'iluhu. Fa'ilu hu, sebut oh. Hôm nay không phải bi này. Wa ma huwa maf'ul bihi dan muqamahu. Gang mư naib maf'ul kan ini, nim kan ini jemaah hasa hasa kah? Kasara zaitun az-zujaja mà phải ăn mana kasara fi'il madi tang ya'uf zaitun fa'il az-zujaja ni maf'ul maf'ul bihi tene wa qusira az-zujaju ni qusira chừng này phải e này này wa pin này ni ni ya pini ni pini ni bon lam yuskar ma hu fa'il hu pini fa'il kan sebut eh mazkur ni ya ke tapi này à, hu e e sport on này nó ni ghairu mazkur ni fa'il ghairu mazkur ni Okay. Này lam yus kat ma hu ma lam yus kat ma hu fa ilhu ni fa pine hu gang spot o wa oki ma huwa yang mo ta maf'ul bihi ni macet lebih fa'il ini Mấy bà ok mà một phong bì hình ấy Hùa đấy mà phong bì hình mà một con mà hồ là bị pha e lên này này Một cái này như thọ bị tí cao Chừng gần lúc pha e nó chừng dù chán như thọ bị tí thọ như thọ mất là bị nằn thọ vậy fasara hakik sara nih ni nih ya maf'ul bihi kan ini nih begini nih maf'ul bihi fasara marfu'an kan ini mansub nih fasara jeung marfu'an ba'da an kana mansuban wa nih marfu'an ba'da kan ini dai kan ini mansub jeung ni jeung marfu' wa um tatan ba'da an kana fadla Plus nyu ni jeung um hatai hadai mun jeung fadla <laughs> cái lên ông ta Phật La à bên như thế thì sao là ông ta này là cưng còn lấy cưng cưng cái nó hô nhô ở bên chừng ngày sang Phật na hay là pê là pê mình giờ cái tóc tan bình yên sẽ xa cái mình Phật là là pê là pê bao nhiêu cần là pê hay là pê mình om omdah ni ke uh, mala mala temu al makna bidunihi. Ya lehunya nyawa jumlahnya tapang oh. Wa huwa nyunan hake wa al mubtada hake ka wal kabar wal fi'il wal fael wa naib alfa fatihah ni sampai empo ni sebagai Om Tah ni Om Tah ni Fatlah ni Gak kalah sit Fatlah ni Hakik Fatlah Ni Fatlah Ma Yatimmu Al-Makna Bidunihi Bidunihi Wahuwa Siwa nih siwa al mubtada wal khabar wal fi'il wal fa'il wa naib al fa'il nah ini nah fat omdah fatlah tatangnya ini, oh tahatilah ini nih lên ô hoa thật bằng, là cha cha tốn men men này វាលែងឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំប៉ាំងគេឡែចាអាចាអាហ្សៃតុនមិនម៉ាកាមិនម៉ាកាតែនេះនេះ fi'il không fa'il ya om ta nè, ni lub hasam như thapang ngomong ya lub jaa ya ataupun lub z ya thapang ngom lub hasa ataupun lub tong thua ông ngomong gì, lub ni cho nên ní vậy phật la này phật la này từ lang là về phật la vậy là lục thập bằng cha ai vậy tuấn thập bằng đi cái nhục gang mà nào mình ta bên nhục khút mà nào nè ní công chỉ yêu là ông ta này mà là vậy tem một mà na bị tu này جاء زيد ni وهو المبتدا والخبر والفعل والفاعل ونائب فاعل ini ya kata uh, tila zaitun qaimun gini zaitun qaimun vậy là lúc z pia thao bằng ổ cái do nhu ôm ta tệ dễ co em muốn sót thao bằng ổ à ta muốn chỉ lúc co em muốn bia tệ dày tốn thao bằng ổ cái nó yêu ôm ta tới bị phật la với cái gai mừng nàn lúc thao bằng mà nài như thao bằng tới bị nhục càng mà nài mình nó chừng chỉ thao bằng vui á chừng đi tìm việc thêm á chừng hai bằng kệ nó hai bằng kệ Naib fa'il wa huwa al ismun marfu' nih. Naib fa'il wa huwa ismun marfu' nih. Oke. Okay? Allazi lam yuskar ma'hu fa'iluhu. Fa'il kamu sebut op ini. Nah. Wa uqima huwa muqamahu. Belum kan ganti kan silih maf'ul bihinan Tak lebih fa'il buat. Nih maf'ul bihin mana ini? hai pin lên lấp nịp pia cái hông sport đó pin ấy như thọ seleh bộ thọ pinan bờ như như thọ pinan fasara maka cái pha à. ừ, ừ, pha này, cái, phun này nè, ha fasara ni nè, maf'ul phu kan ini ta ca marfu'an ba'da su bẩn, wah như sao là marfu hai hatai mong nyu chừng mansub như chừng này vậy giờ Plona wa umdah cái này như Mkani nyo umdah nè ông ta ini ini om dah apa kita jumlahkan ini fi'il hung fa'il om dah ni lebih ini ini Phật là mình chứng hay vì là đang nên nhớ đến chứng ông ta và tại mình Phật là nên cái này Phật là mình á tới bây hà ra phải e như chứng chứng chứng ông ta bây giờ e hà ra nhắc lại chứng ở bốn này này này phải e lên hà ra nhắc lại chứng đây là cu xe đó lo nào hồn nhiều vậy thắp băng on nữa ok tapi pini jelek kasara AZ, thapang tapi mana kang nan thapang mana kang chừng ta đến thapang chứ na, yêu na fal na fal con là chấm nuôi nhà chấm nuôi tông pi mà fal hu kĩ nhưng mai chấm nuôi fal tông pi Gần yêu lệ roi sừng na f này giờ à. roi này bù hết nhưng tông pi happy là hau ó na f này giờ à. nhung xếp dấu roi này giờ à, happy bị là roi đó ó na f na roi na na f roi na nhung xếp dấu nan giờ chừng fal nhiều đó nhung xếp ó, nãy phải em xếp bảo bảo bảo mọi mọi mọi người người người. chúng hả? là ហើយវាលះហៅអណៃ FN មើលសិតយុបោមកយេកាន់ទីបោមកយេជំនួយបោមកយេតែម៉ាក់ណែញុំមកអូនហ៎ម៉ាក់ណែញុំមកអូនមកមកមកអូនមើល Ờ nhưng chừng nãy phải liên chừng mẹ phải em kia kìa. bông cani này nè. Phá xa ra một phu ăn bạc đã ăn cana nằm su rồi nè. bông cani này chừng nãy ép nó nè hai phía lên chừng nói nhà chừng mè vậy này chừng ông đào vậy bao cái cái dạ, cái này cá đi mặn súp nữa mặn súp nữa tôi bị hà ra phá như chừng mật phổ cái này nhau lắm mặn súp bao này này phật là mặn dù già già cá sao rồi dày tuần dù già mặn súp bao này chừng hai phía như nãy phá như chừng mật phổ vậy này này này rồi cái này nó nhau này phật là mình này hai lên như chừng nãy phá như chừng ông đào vậy này pin này chừng ông đào vậy này dày dù già pin này ông đào vậy này Tên mình nè? Oh. Trứng ông ta phát La tụ vào ông ta phát La này à, ông ta Phật La habis là Phật ông ta mặc nhìn này. OK. Okay. Lo na cam na ifael này, pini ni. Yêu là cam na ifael này, tập đờm này. Bố giờ bà ahkam alfael về cái. Chứ ngày nay giờ bà na à, à, cam na ifael. Nè. Ok. ahkam na FAL gạn gì lắm ahkam màu thụ nhú ahkam na F ahkam na FAL tisa ok tisa fala yajuz hasfuhu la ya yajuz hasfuhu hasfuhu na hasfuhu cái à na FAL là nè لا يجوز حذف نائب الفاعل tem bu dem bialai fa'il hu harus hazah ogai ogai jala hapiuna jala jaa zaitun hôm nay harus hazah fa'il chừng hazah này tư thao bằng nghe jaa zaitun rồi hazah fa'il tư thao bằng nghe giờ nan gai à, kusira azujan kan ini hapiuna kan bọn này phải là là giờ chui hai phút hai phút này phải giờ là hai cô xí đó rồi lúc này giờ bớt thao bằng hai lớp bớt chữ bọn này tí xa là giờ chui du hai phút hồ hà rồi hà rằng hà dọc nhau tí xa và là tắc tì mô hô à lần phải đó nó hồ chạy nhau nít tà lào bóng phải chịu gầy cuối thế là to mà dày tồn cái hồ hà rồi không mới dày tồn đi tà lào co mà thì lại dày tốn co mà chừng ô từ chừng phải ấy Tengok Bông bùi giờ co mà dày tuần dày tuần đi phải luôn này Rồi lại thì lại dày tuần co má, tước chừng phải gì đi chừng e ra mốc được thả bây giờ Bông này như vậy Và là tắc tì mô hồ à lật phải Hồ hà rô sẽ tắc tìm lại phải từ ngọt phải Cô si ro Cô si ro ai dù dạch Này chùm là như vậy này Rồi tới nó mới dù dạch Cô si ro bố thơ bằng Như thơ bằng ta mới như chừng mà nào cái gai bây giờ như chừng như chừng nãy phải luôn như chừng mất tờ thả bây giờ cho cả dễ đấy phải lấy e hai phía lên anh nhiều thợ đấy chừng kia mất tờ thả bây giờ cô sẽ lo anh dù già chú nãy phải e. hai phía nhưng mà chùm lên thợ đấy như chừng kia chừng nãy phải e bây giờ hạ chừng mất tờ thả vậy tên nhé? à thì thua ولا تقديمه على الفعل تيتوا ولا là لا يجوز تقديمه تقديمنا فاعلنا على الفعل nih Rojek ni na fala yuqalu fala yuqalu uh, az-zujaju qusira. Ha nó này bài. Fala yuqalu qusira eh, zuja az-zujaju qusira. Pi ni cái đấy. Tên fala yuqalu fala yuqalu uh, cái này haifuna fai cho cao sẽ là cô sĩ rò cô sĩ rò đó nó thể hữu bút ai dù cha nhiều nè ben wajib ta'nis Alpha fil Inka na Inka na kia này wajib ta'nis al-fa'il này in kana na em mồm ta nên bài bài gặp nó nó nó cả thập bằng thua chả chả fa'il như ta một thua isim kana bỏ cả thập bằng Makanya wajib ta'nisul anna na efael na naib fa'ilna di Diklau. Oke, okay, jelek wajib ya, ta'ni ta'ni al-fi'il in na ke bini mana na ef hmm, ef alfael fail mu'annasan na mu an nasan mu an nasan hakikiyan hakikiyan tisan sebab tentang majazi hakikiyan ini hakikiyan nahwu ke ni uh, ờ, turibat hentun hentun ni muannas hakikiyan tức là vui mọi yêu mu an hakiki ni man talib pronoun ma tabid gan con đi vui ណានេះយមអានណេះមកមហាគីគីណាហិនតុនកម្ៃឌីសពួយផាទីម៉ាកម្ៃឌីសពួយបាការ៉ាឧទាហរណ៍បតតតាប៊ីឌីសពួយតាប៊ីបោះតាប៊ីបោះណានេះឌីសពួយណានេះយមអានណេះហាគីគីណាហើយពេលណាហូឌីសពួយអរាងអូហូបោះអូយមអានណេះមចាជីអញ្ចឹងនេះមកអានណេះហាគីគីនេះណាបូទូរីបាត់ហិនតុន turibat turibat hentun hentun ini anak hakiki ini ya nih mau anak majazi nih nih Iza zulzilatil ardu zilzalaha Al ardu ni anas, Tapi majazi Ya okey ni majazi Nyudih oh nyuh poh oh ya majazi ya Tem ya? oke Deng ni mis hakiki ni Au mu'annasan ni Au mu'annasan مجازيا nih نعم، مجازيا نحو هكي إذا زلزلت الأرض زل مجازيا إذا زل زيلة الأرض nih نعم، الأرض tuh nih nih, nếu mà ni makna gì ni chứng và chép ta ni fi'il ya la ya naib fa'il ma'anna hakiki yo ka hintun turibat hintun và chép ta ni ni ta ni bo turibat zilat ni và chép ta ni ta ni ni ni nếu mà anh này mà uh, gì chứng harus chứng và chép ta ni mọi người Plona wajib Tipa này. Allah yalhaq al-fi'l alamatu tasniyah au jama' Lụt Engkana hakinan Ni kaya ni Engkana ib al-fa'il musanna au majmu'an Nahbu turiba az-zaitan wa turiba az-zaitun Ni ba từ bạn bùa ya fi'l Thế lại ja'a ar-rajulan Thế không ja'a ar-rajulan Việc oh, ấy Jadi like jaa ar-rijalu ataupun à, jaa al-muslimun. Tehu like jaa'u al-muslimun. Yenan gai. Nai fa an ko yenan gai. Bokhe. Tehu ek like kam alamat tasniyah au ataupun à, kam alamat jamak muzakkar ataupun à, jamak muannats au yah la yah nai fa an musanna atau majmu' ni. Turiba az-zaitan. Tehu like turiba thêm alif az-zaitan au. Trứng au. Trứng tu bi Arab ni nak gai gai ya. À, bây giờ em gồi nè tu đi pu tu đi ba ai dạy thun theo em lại tu đi pu ai dày thun gồi nó bắt hầm gồi nè giờ lại pin ấy thì lại giờ lại khi em pin mạ luôn thì lại cái ờ, tò đò bà ó thôi cái tò đò bà ờ, cái ai dày than này giờ em gồi nè teo ek lại tăng alim này ở giờ đang nghe theo em lại tu đi pu ai dạy thun chừng ở ngày nãy em gồi này nè tên mấy nè Ờ, mà à, mana hukam oh jahat jahat fa'il musanna ke deh fa'il nu jamak ke deh ja um, ha naib eh naib fa'il musanna ke deh naib jamak naib fa'il jamak ke deh ja fa'il tu mufrad jo kong ha wa yusamma aidan wa yusamma ni ni fa'il bina majhul ni boh boh naib fa'il okay wa yusamma cái này ni <laughs> ni al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ni gặp Pak pak gam Tuhanan oh dia mengtapang. Oh wayu sama tapa ki. Ha. Wayu mà ni ni. Al maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu ngan nyo di sa nyo ngan maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu. Ngan di tua nyo an naib anil fa'il. Okey. Ni tong te yu lai naib fa'il kan ni. Okey wa hadhihi al ibarah naib fa'il anil fa'ili ahsan wa akhsar. Imam uh, Ibn Malik dia kong pengan lai naib fa'il kong te tak cuba yu dah mengan ni ni talaung nam fa'lu mà yêu le làm maf'ul allazi mà yusamma fa'iluhu chứng yêu le na fa'al như là best à cho mà phải yusamma fa'luhu nên nó chả fa'al là cần phải ngăn lại năm nha na ép không có phải ngăn cái cái làm cái này nó chả ni ni na ép phải ni đang phải ngăn nhiều cái maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu ataupun na fa'al naib fa'il ta ni có phải ngăn lại với cái ni ni ni Được đấy Ha. ta ni thao như thế na naib fa'il atau al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ta ni yêu cái cái ni này wa wa yusamma fi'luhu ni ni fi'luhu ni Em nó. fi'luhu nam lain hu ni Hù na em fa. نائب فاعل فعل نائب فاعل يوجي الفعل المبني للمفعول Em có lên. الفعل المبني للمفعول تسعة الفعل المبني للمجهول tua koy nganti tua kau nganti klau wal fa'l allazi lam yusamma fa'iluhu klau ngan te to iu ma'ruf ma'ruf ni anh ki al fa'l pamni majhul ha nên đó thế à, yêu con thế tôi yêu mã rồi hôm nay nó yêu này vậy này chừng ngăn nhóc lao ok không sợ turiba zaitun là zaitun tong gan itu. Oh, gantong Z. Turiba zaitun gantong Z. Gantong Z itu dọc gantong. Pasal tam có hư nan cái. Bố tông Z. Vậy cái. hay là, là càng lại ui mà tòng sệt cái về nó nó lại càng tòng sệt chứng dầu khí đang gì nan nè và sa gặp hay bị đang đang nhầm tà mắc sốt kỵ giờ cái làm cốt an Allah lại khala kallahu sama wa tiwal ard Allah chừng nghi lâu cho bay mọi người tao tao nó ta nhất Allah lại khu lại kal insanu taifa giờ khi chừng pi này Allah đào phê phu pina ni pina mà chôn pi thế Allah đào pina mà luôn chứng nhầm tà mắc sốt nữa nhau នេះបើលកោះយើងញខានខ្ញុំតែមកសុទ្ធខ្ញុំអូខេអឺ تجديد الفعل المبني للمجهول عن صيغته الاصليه មិនណាញូនេះនេះយកលេខ مبني للمعلوم នេះការសារនេះ فعل مبني للمعلوم នេះនេះគូសារនេះ فعل مبني للمجهول នេះ ngã như vậy ngã như fa in kana fa'lu madiyan Jadi fi'il mati tumma awwaluhu wang te pe wang kanau kanau o fi'il na mana huruf fa na na jadi turiba te pe tot nya te te go pe wang wa qusira ma qabla akhiri plo kan te pe cuk pemla talam akhir dia kayak ni ah nyaw cái cái uh, lập ni sách Ah, ni ke peluh ya kah? Nak apa punya peluh ya? Peluh ya. Ni. Ya kan ni. Taraba ni. Taraba dihasakan dan mati di tua. Eh, uh, jatrubu ni ni. Bagai jahla fa in kana fa'il mati Tumma awwaluhu. Awwaluhu ni ke? Ni ni awwaluhu ni ni. Awwalu fa'il. wa qusira ma qabla akhirih yang cek bimla telawa turi ba dan eh ajid wa in kana mutari'an ya fi'il mutari' wa tumma awaluhu ni ni tumma awaluhu ni tapi bini awwaluhu nih huruf mutara'ah mana na awwaluhu bini ni huruf al mutara'ah kan le huruf na nah Tuma wa in kana mutaradan tuma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Long đang chạy việc ta telaw akhir. Yutrabu. Nan yutrabu ya le tgai huruf mutaradan nam ta tatum. Anai tu việc ấy. Hamzah. Nun. Ya. Dạ. Anai tu ta. Ok. Ya la utribu. Ha à, ut. Utri. Ha à, utrib. Utribu ha Utrabu lo Utrabu bagai ni maksud yang tomah ni huruf mutaraah men hoken hoken gotot no Ôi, bùi về gai chừng gak gai jut Utrabu mana nó găng tông cao mà khá là Utrabu tao găng tông hạ kau, tông cao Uzilam Uzilamu găng hạ rồi lên thì cao Uzilamu này ni Uzilamu Uzilamu Nih uzlamu ini mananya? Gang nggak zalim kau ya le. Uzlamu kau nggak zalim gang kayak ya. Nih ya le uzlamu. Uzlamu kau nggak zalim gang kan? <laughs> Bong à, à, thấy chu gang le. tu xin lắm áo ta xin làm. Ha, tu xin lắm áo ta xin làm đấy. Hơi ngạ pam gang ngạ pam hơi này. À, này này. Chừng hầu maksud ini ini tema huruf mutara ut rabu pernah not Rabu Yud Yud Rabu Pronoun Tut Rabu Nah, nah, nah, ini maksud dari engka nama dan tumma awalhu awalhu ni awal huru huruf mudhara'ah nah wa futiha ma qabla akhirih nahwu turiba zaitun wa yutrabu zaitun ni fa mati ni turiba awaluhu fa mudhara' ni tumma hu ni អញ្ចឹង Arab ដែរ Zaitun នេះណា file នេះ Zaitun ណា file ចឹងលពីនេះណាបោះពីនេះពីនេះទៅតើហ្នឹងអឺឧត្តរបឧត្តរបនេះឧត្តរបកាងកាងតងកៅអត្តពនអាណាមត្រូបយកครับអាណាមត្រូបយកครับគិតដៅនេះក៏ហូគិតដៅនេះក៏ហូមណាសាមណាសា Terkena jumlah ini jumlah fi'liyah punya ismiyah man. Utrab kau kau tahu kau. Ana matrub. Uzlam. Menagang taat de kau nih ini Uzlam. Ha ini ana maslub. Bahasa Arabnya begini panganan. Dah gini kau, dah gini kau. oke Okey. Fa in kana madi mabdu'an bi ta'in za'idah thumma awwaluhu wa thanihi nahbutu lima tuturiba fa'in kana mati ya le fa'in mati dan mabdu an pita zaida tap dahum ta zaida dạ kan ta asliya hau na tumma kan che bi wang awalu wa thanihi bang ya okey Tengah uh, ta'allama ni ni ta'allama ni fa'il mabtu bi ta ni ni ta'allama bi dạ ta zaidah ni ta ni ya ta zaidah ni ni nggak baru tumma awaluhu wasanihi tumma awaluhu ini, ini tani awaluhu wasanihi tuul lima nah. wa tuduriba tuduriba ini tadoroba ini ya tadoroba Pernah bina majhul juga tutu tutu riba mananya alif ni lik chừng vào quốc tu ừ, tu riba bài mình ni đấy senang mình ni đó ni một sarah mình ni anh một tự động anh một sarah và anh ca là mập tu an bi hamzah và sol giờ lại phải tập đơn hằng hamzah và sol vợ ngày với tumma awaluhu wa salisuhu nahbu untulika intalaka ni phải anh bina mat ma'lum nhu intalaka intalaka Bo ngai ba tumma awwaluhu un tulika. Nih, tumma awwaluhu nih. Wa sa hả Wa wa sa li su un hả Un tu un như này. Vậy á, un à un tu li ka vậy á, un tu li ka. Nih tumma awwaluhu wa sa li suhu nih. Ina nam sang wa sawi ya tisa na. Ah ya, ke yo honyo apa apa jin. Hamzah nyu tul pe yo. Vào cho Hamzah tul pe yo. Gang mơ nhưng mà tại sao tại sao sput jin mình. Giờ là honyo o lộc nhập ya này tại apa jin ni ni. Nun tai ta. Nun tai jin. Hamzah bi apa je là jin pa pa talau là cái Habis là fi'al mu'tal alif na. Lại mamnu cái asab <laughs> cái Li ke. Ha? Bahau leu tul pe sing alif na. yoga fata tum pe sing oh tum ma awaluhu wa salisu yoga untulika entalaka untulika istahraja istahraja us tukhrija us tukhrija nih tumma awaluhu wa salisuhu ni istaghfara ustufara ustufira uh, istashhada ustushida ustusyida. Nah. Akrama itu. Hah? Akrama. Akrama ini toh bab gaya. Akrama ini toh bab kan bab ini akrama ini toh bab ini. Nih ini dia Hamzah wasal men. Hamzah wasal men. Akrama ini toh bab gaya. Eh, oke okay, belah ya. Wa in kana al-madi mu'tallan ain. Nah, ini nih. Nah, ini إن كان ما فيه مؤتل عين غيبه وإن كان ما فيه مؤتل عين فلك كسر فائه فتسير عينه ياء نهر قيل بيئة này tôi đã yêu tôi yêu thật yêu là có là à, có là không bà à này bà à. Qaf ni yêu là fa kalima này Alim à, này yêu cái Ain kalima Làm này yêu Làm kalima Ba này yêu Fa kalima Alim à, này yêu cái Ain kalima Ain này yêu làm kalima Chúng pha là một tạo yên ăn nhiên Habis nó yang yêu Ain Pini yên này Alim này yên này Anh yêu pha Kof này yên này cần pha fa nữa nè Tụi tôi pha này Tụi hông ta nó là hô bên yên Nè thao, thao là thao nghề nha hai anh ca thì mộ lần in nè thì nè mộ mu'tallan lần in e nè mati mộ mu'tallan ini. rốt mộ huruf là klau nó. Vai nè. Vai. À, báo à, alif ya sẽ senang vai vai tal mu'tal. Pona falaka kasru fa'ihi. À, fa như là cái gọi thì fa là cái gọi gì? Kaf, kaf này đi. Falaka kasru kasru fa'ihi. Rồi nên fatasiru ainuhu ya'an. Bỏ ai như cái này này À, à? ừ. à, nè, ai ai dạ. alehonana aidini aidini alehoni yana ya tem ge toh nó nó chứng kỳ là nè tem ge tôi long tôi <laughs> này là tôi hay đầm này lắm tôi tôi pha đầm này là tôi hôm này giờ năm ngay bì à nè, à, cô sẽ cái như là cô sẽ pha ô hù chừng bà nè, cô sẽ như này Lona ainu huyaan ainu huyaan ya alih ini Jeng bi a. Nah, kila bi a. Hasa nyem tak lau. Nyem tak lau. Sa walaka ditua is, isma diklau walaka tomulfa Jeng jebak disa ditua ni kan habis senang tejol di ditua nih Ha jebak disa diklau ni kan senang tejol ini Diklau walaka tomu alfa. fatasiru ainuhu wawan sakina nahbu qula bua ka huai ta hu tua khen la kila zaitun marid nan ka hon kela qula zaitun marid ta khen la bi a hazan kitab bu a hazan kitab hầu tông tua nè chúng ta bong cầm giá nó là cầm giá trong cái đó tôi ăn với là <laughs> dầm vui đó đó rồi từ trong sau này lại thế là ha bu a ha kita, kitab lại kita này PR e có nhiều cả chừng từ xa đó nó thao giá thì tua bố ấy falaka ờ, tum mô ok tum mô phá à tum mô pha dầu cả co là này này ca tum mô pha pha này hả kệ go nì tem đấy ca tum mô phá fantasy ừ. đâu ai nó hù bà vẫn xa kìa nè ai nó hù này này ai nè bằng lại ai nè co là này à lên nó ai nè và văn này sa kia nè tenge cengkula jangan kayak ba pu a vu a pu là, hầu <laughs> à, à, tông tua chắc lau này này khen ta chắc lau khen walaka ismamul kasrah at-tamma hakimana ismam wa huwa khaltul kasrah bi shay'in min sawt at-tamma ba lai kau bi vang bi bi vang ba ni ba bim la hong sắc bi vang ô ta ho lại kỳ la ni nhưng là là Kuilana Kuila là Kuilana nhà bài lại cậu nên ấy cái sao không tầm mà là nè nó Pia chỉ bài Puia nè à Puia thế nào chứ thế nghe mía mắc sốt lại bài bài lại cậu nữa nè bài tìm la hăng không tầm má để lại cậu tấn bên đấy tôi là vì tôi là trong nghĩa là bong lại cui ờ, là pui á hầu tiếng cao nhá pin là pin pin mà lao khen phải lai cả hầu rồi hầu tổng lao gặp cái khẩu <laughs> gặp cái khẩu chị <laughs> pi chị pi hả ok ini oksam na f pha l tê ba oksam pha l mình đã hết không mất mát việc cái, chứ tôi vào nàn chỗ này ọc sang ọc sang phía nên ọc sang pha el nhưng ta tốt ta tua thì xa dò hít hả kia dò hít thì lang hay là như này y isim dò y isim dò hít à ta muốn thì lại ma lay xa bị mất mọt ma lay xa bị mất mọt hả kia cái tổ mê đó nắn yêu isim dò hít nữa nè thì xa giao cái kia dò hít đi giao cái co mà dày tôn đấy ní fa'en ismun zahid yani ti tuanya ke boy mot mot mot mot ya ke ya ka turib tu ha tarab tu ni ni tarab tu ni fa'el ni tapi mot mot nè nè chừng ốc sang fa'el ấy ta tua zahid mot mot na fa'el có giàu cả ơi cái do là nhớ này chùm nuôi fa'el bon ni wal na f anen fa'el à ala kismen gay zahid wa mot mot Yau yau ka fa là cái bộ cái giờ hết na bộ cao mà dày tốn một mớ tờ rập tù này nè một mớ tù này nè nè văn na ép an fa en ala kishmen giờ hết và một mớ phật giờ hết na bộ và ida kuri al quranu nè nè na ép fa en giờ hết mấy nè bộ cái kuri al quranu tu turiba masalun ni masalun ni giờ hết mấy nè isim giờ hết mấy nè Qutiyal amrun ini. Naib fa'il zahid begini, isim zahid ini. Qutilal kharrasun, kharrasun ini. Isim zahid begini. Yu'raful mujrimun. Ini mujrimun ini naib fa'il zahid begini. Nah, Tisa, Titua. wal mutmar. Tomit. Nahwu turibtu, turibna, turibta ila akhir ma taqaddam. tapi entah tuh tu mà thầy bạn tao bị tao tu. Upload tu. Upload tu. Upload pa. Ana nahnu. anta. Anti antuma. Ah. Anti antuma. Antuma. Antum. Antum. Ah, antuna. hắn tuần là luôn lắm cái gậy hùa hia huma hóm hồn à này hả chừng cái uh, ana turip tu này này turip tu turip tu ah, turib nahnu turib na turib na turib ta turib ti turib tuma turib tum turib tunna nih turi bà Phê Turibat Turiba Turibu Đúng không? Turibna Turibna nè nè là em nế mắc xuất cái lại Nó hồ tu này nè tò mệt đây này Tò mập một tasil Mọc nị là tóm phi lì raf Okey. Naib fa'il. Tiếng Arab giờ có tông pi. Nè. Giờ có tông pi hầu tập pi này mới thông này tụ tụ vào cho nó tụ tụ pi này, ni. Pi ni bo bo naib fa'il ok tiết, takdir. Huwa yang boni. Ni naib fa'il yo tiết, Iya. Ni naib fa'il yo Alif Isnin vốn là hiện nay nay phải ăn luôn và vẫn sẽ mà trong trong pin à, này nay phải nhớ nô nô nít và thế đấy dám bùi đi này nhu dâu gạo nó là gạo bồi hay băng nghe nè hai bên đây pin này phải ăn pin này như na ép phải ăn đi dâu gạo rồi pin này bồi tắc tiền hoa tắc tiền hoa pin này tắc tiền hia hia gì à? bồi ăn à, isnene nai fael pini yele pinama chot alif isnene nai fael bo jele pu wa wun jamaah nai fael yele pa pu wa wun jamaah nai fael bo je pa torapna nu nu nusya nuswa nai fael pi habile na nu nu nusya nai fael ya kongnya ila akhir ma ketam. Nanti maknanya ila maksud ila akhir mata ketam Nah. Okey, lakin yubna al-fi'l lil ma lil maf'ul. Tapi kalau dia fi'lnya nan ke yubna lil maf lil ke lil eh, maf'ul nan cek turiba nó. Giao cái này này ni. Tu ya tu turib tu, tu tu na turibna, à, ta nó. Mana kana ni pe bang talaw akhir ke mla ya ni. Yam kan ni tumma awaluhu wa yuksar akhir qabla qabla akhir. Hmm si นั่นปลอยจะซีก็เนี่ยปลอยจะจึงมาจะนุบอันเดนฟ้าเอเลยมาจะนุบอันเดนฟ้าเออ่า maksud ni lah hakik jumlah fa'il hakik jumlah hmm ya la rais to me to hai yang jumlah cái lại nan ma à, naib anan fa'il ma yanub anan fa'il wa yanubu anan fa'il wahidun min arba'ah Syekh bin Yazid wa bu anil fa'il. Ini nih. Wa yanub Syekh bin ini hoi tapang wa yanub anil ke wa yanub anil fa'il. Bini Syekh bini ba'ta hasfihi. Ba'ta hasfihi ini ba'ta has Fael Wahidun min arba'ah. Kaya le ha, ha, hazafnya nữa mong mong hum yang jumlah oke Okay. Mana wa bu anil fa'il ba'ta hasfihi ha giao nhu ka mừng hùng mừng yanu chừng à. min arba'ah hasa mừng pa ni tisa al maf'ul bihi kama taqaddam dan sarah mangsasa asani az-zar nahwu julisa amamuka wa sima ramadanu الثالث الجر والمجرور نحو ولما سقط في أيديهم الرابع المصدر Masdar maksud ke tebak matan al ajurumiyahnya tau bahagi ni. <laughs> tahu ya tong tahu sit ya hau tan matan ajumul ya lafa ni ni al masdar nah boh mesti balik mansubat minan asma maf'ul bihi maf'ul ajlihi maf'ul mutlaq ya master bini maf'ul mutlaqnya nih à, istilahnya dah sa ni chừng uh, cái làm cái này uh, kasaro zaitun azzujaja ni ni kerana al awal al maf'ul bihi hai pila hadza fa'il hai chùm nuôi nè maf'ul bihi chùm nuôi nè hôm mà gang gai mà cái giấc tập bên toàn pina ai bên này pini ni nó mà gang gai mấy cái top tập này mới gạo nó mới hay hai pila thì hadza chỉ mới dệt lá mới dệt lá hai mà chùm nuôi nè mới dệt lá khi là thì تكلموا زي طلع تزوجي هذه مفعول به ري متوتونيني Đừng đấy Còn nó casura nó cái nó slih slih ghê như mình bạc cu si ro nè Đừng đấy Hạt là cái hạt pha ấy Maf'ul bihi đi mà chùm nôi như nè Chùm nôi thế mức tông pi mọi người hô công như về vang kia Mức tông pi tờ tuôn tông pi mọi người Bù ngạ dế nên ngạ kia Như nên ngạ dế nên mật phộ như mật phộ Dế nên ông ta nyo onta ya ke ha hu harus zau zin ni o hu harus hazaf zujat oke topi mengi hokom yo ka tem ne ke yo nyung anak ep nyung jumnuh ye me huset ke nyu set yo nan ya ya le me to ha oke bisa habilai wayanub anin fa'il wahitun min arba'ah yakni wayanub anin fa'il ta hasfihi wahitun min arba'a al awal al maf'ul bihi kama taqaddam oke ke Tela kasara zaitun az-zujaju habilah hadzaf nhưng mà phun bì hì đi mà ngã nại phải e li cô si đó ai dù già dù tên ấy nên mà phun bì hì đó mà chừng này đi thì sa, thì tôi azaf giọt giọt thăm nan nữa chùm lá nhau trà lá sa, dày tốn ama mà cả được ấy hai bên lết thì hà giáo dễ dễ ní hà giáo tiếc, kỹ mà chùm nuôi nè nyu ye ama ma giọt zot ni ama ma ka ni ching ha pele cha la sai dây tốn, mơ bị ama mới mà chấm no nyu lo nào cha la sai na chạy ke bo chu li sa nào chu li sa ama mu ka ni ni pe vang ni thế cái nia giọt đi nè mình chấm nuôi ngã chừng nào giờ lại anh số Arab lại ama muka này Arab cái nãy phải giao nia cái này hàm là lăng hà giao dệt lo lại chừng cái dù chả nãy phải Dengan ni na episode ni. Jurisa ama muka ni. Asalu jalasa zaitun ama maka. Soma Ramadan kau jenan gai. Ah, soma zaitun Ramadan. Hati lah kan hazaf zaid tepia hakik macam nuh. Ngak naik fa'il lah Hakik zot này je Ramadan ni je. Tiada Ramadan. Ni. Soma ni kệ jengkek list si gonyong si ma nó ni si ma romoto à, ataupun tepat kan inta cloud nah su ma romoto no sui sui ma romoto tên nghe astagfirullah chừng thì tua zop thì cloud à thì sa này giọt chà chu đi ama à muka asal lu jala sa zaitun ama maka gang hazaf z chu đi sa ama muka sima Ramadan so ma zaitun Ramadan rồi hazaf fa'il z la chừng sima Ramadan chừng ama muka này giọt này con ngạ chừng na fa'il chùm đôi Ramadan này giọt này chừng na fa'il الثالث الجر والمجرور ولما سقط في أيديهم và lâm mà ai fi aidihim Allah lại và lâm mà sukita fi aidihim hmm. nhu nhớ asal yu này nếp ni pina mashhul là là pila ma'lum từ lại và lâm mà ni và lâm mà ai fi aidihim và lâm mà sa có to al ijlu al ijlu này nữ mò nó nè fi aidihim aidihim thế là hạt biến là từ hạt dọc pha e đi địa dạ này hai con mà chúng nuôi bị pha e đi này ok chết vẫn mà chúng hụt này này rồi vâng cái do hai sa mang ấp vả này tìm nhau tua ấy từ lâu này này chứng và lâm sa sakata al al ijlu fi aidihim mà biến là hạt dọc này chết yeah dạ. Tiba walamma suqita fi aydihim jert wa majruniya jeung naib fa'il ni. Tebah eh? Ha? Tebah mana? Adisal al-jar wal majrur nahmu walamma suqita fi aydihim. Nah, ni asal ni walamma saqata al-ijlu fi aydihim yang hadzaf al-ijlu ni jeung fi aydihim jert majrur ni jeung naib fa'il lah. Tena tebah mana? Ha. الرابع المصدر تهدو باجونن المستر بني المفعول المطلق انا توه مستر توه بهوك ببطم آه. المستر حكي معنى مسترنا المفعول المطلق لأن مقصود مستر بني Uh, faida nufiqa fis-suri nafkhatu wahida Allah la faida nufiqa fis-suri nafkhatun wahida nafkhatun wahidah ini bu nafkhatun nafkhatan nafkhatun wahida chừng tan vì nên lên tệ tôi có cút an trong như nè bơm nhớ cái tà lào nè bây giờ nó nắp khao tu chừng gậy này <laughs> hồi hồi gậy như này chừng con này cái do như tôi cầm vào cái tao phải cầm vào này quá thì bơm bìa cái tà lào nè فإذا نفق فإذا نفق في này نفقة واحدة بوم مفعول مطلق كده مستر كده نيجي ني نفقة ينفقه نفقة ني مفعول này master مستر này masdar maf'ul mutlak ya hake yo ala habil maf'ul mutlak ya ngam masdar masdar ngak mujeng fathah yaftahu fathan fathah tubab fathah tubat, fathan tu zaidan darban darban masdar ya nan fathan kada nah jeng nyonya nyonya asal nyur faida Nafaka. ah, israfil israfil nih nafkhatan nafkhatan wahidatan nếu cái thông này giờ tan vi nhắc khai còn lục quân an này ngay với ha dạ, dạ, dạ, <laughs> che cái tên này này đi bây giờ <laughs> này chừng phải ra na pha khó israfilu nafkhatan wahida asal à, ya ini lah pelana bila kan hazaf ni pia ni ni Pro cece nu fi kha ni hakik ko macam nu pi អឺលពីណៃហ្វែលនេះម៉ាស្ទ័រឌីនេះទេនេះនេះម៉ាស្ទ័រនេះណាហ្វកណាហ្វកនេះនេះមកចំនួននេះនេះតែមែនទេងាក់ស្នាំងបាំងណាកាជានេះឧទាហរណ៍ណាម៉ាហ្សៃតុនណៅម៉ាន់នេះគេនេះមកហ្វុនមុតឡាក់នេះវាគេម៉ាស្ទ័រនេះ Dạ lại tiếng hạt bì nà mà chúa gì lại vờ ni mà Nào ghệ Nào môn Chừng bì chừng này phải đi Linh ấy Nì mà nì chắc bay chừng ngay chặt thôi Dạ trời huy người ta hiện nì này Gần khi là e hạt bì là gần hạt dọc Phà e lên đi Hạt kia có mày tùm nuôi Bị nại pha e lên Hạt bị phà e lên Mà nói như mày tớ đi Nì nà mà Dạy tùm nào mắn chừng ni mà Nào môn يبقى أمني فإذا نو نوفيك في السود نفقة واحدة لو هبيلا أسأل فإذا نافق إسرافيل نفقة واحدة هبيلا هذا إسرافيل منايو ينو ينوب تمنى وهنا لا بو أن فاعل واحد من أربعة الأول المفعول به الثاني الزار الثالث الجر والمجرور الرابع المستر nih faiza nufika fi suri nafkah nih ya nih nih jadi Arab Arab lại nafkah này chừng cái này phải chứ nè ok ta xít cái tập này tập phơi vậy này, phơi phạm này vậy ok ولا ينوب غير المفعول ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا نحن لا يبانن nó ừ. thế này với à <laughs> nào ở đây ở lên đây này à như vậy à <laughs> menanyalah ờ, wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban yahla maf'ul bihi hau ya cái cái nhưng mà mà chúng nói chừng ô mà to ngã này phải el chừng ô chắc làm cái này à <laughs> tôi bị cả à. giờ tôi bị giờ cái à cho nên bài vợ ô ta ho là gạ chúng là đấy nè là gạ to ra ba to ra ba dày tốn này kho lì tan nó kho lì tan bil aso này bil aso ama maka chị ta đưa lại cái ama maka yaumal jumu'ah chị đưa lại cái này yaumal jumu'ah fil masa đưa lại cái đây <laughs> hát đưa lại cái đây bây giờ lùa nó nè à, chị khen lại từ đây này wala yanubu ghairun maf'ul bihi ma'a wujudihi maknanya jahle maf'ul bihi doya kagai mengyu ho ek jung loi ngana fa jing o utaha pi ni ni nilai maf'ul bihi khalid ni maf'ul bihi ni okay pi ni kong wala yanub ghairun maf'ul bihi ma'a wujudihi ni jahle te hazaf zetla hai hai jung loi pi ni ni khalid jung loi atabon bil asa chet majrut jung loi atabon អាម៉ាមិនសອບជំនួយយោមកអតាប៉ុនសອບនេះជំនួយអាហ្វិនមើសាអតាមកជឿតមកជ្រុតជំនួយហើយជំនួយពីនេះទុំកាងនេះពីនេះនេះសាហាសាតួក្លោប៉ាល្មើថែប្លុកគាត់ហើយជំនួយនេះហើយពីនេះហាសាវិជាក្លាតែមែនហាសាវិជាក្លាទេបាទអីបើជឿកាទូរីបាខាលីទុនវាគេហើយសាវិជាក្លានេះនេះខាលីទុនអឺពីលអាសា À, ama amamaka yaumal jumu'ah fil masa à. nên khai la hai bên là càng hà giáp dẹp lo hiớ yau maf'ul bihi ni chùm nồi ta do nhiều thọ vì ni mới hay kìa ok cái của em phải như chừng ô tu di ba kho lì tún pil asab lại ô mà na fa ni pil asab ni cả tại tu di tu đi ba kho lì tún nhá chừng ô hả Baitan. Ah. Kal Baituri ba khalitan fil asa kal ka mak ni ting o. Mana ka yo nyau ya mak nyau ni ngak nak fa mak maf'ul bihi ni ni ni. Ni ba khalit ni maf'ul bihi ni ngak nak fa. Pi ni makna kong la wala yanub ghairun maf'ul bihi. Ma'a wujudihi wujudihi ni ke ni? Maf'ul bihi. Ah, kalau mencing ah. Cing pi ni ni khalitun ni naib fa'il. bahim bin cha bahim mana ta sa ke pihin wa iza kana al fa'lu okey al fa'lu bini ni hai to fa'lu bini kan maksud ke vậy wa ca năn phệ lù ha à, mông ta vậy ca năn phệ lù, ăn mập ní à, lên mặt à, mumtaz wa iza kana al fa'lu al mabni lil majhul na ờ, al fa'l bini kan tong pi fa'l na wa iza kana al fa'lu ăn mập ní آه، الفعل المبني الفعل المبني للمفعول atau للمفعول يا كامي أتاو المجهول يا kami فعل بنين الفعل مبني للمفعول atau للمجهول هنا نعم. وإذا كان الفعل متعديا فعل متعدي fi'il mudhadhuwa muta'addi lazim oh. Ah. muta'addiyan lisnain lisnain iki ini lik bini atau tangan nih iki lisnain iki maf'ulain oh <laughs> muta'addi maf'ulain ya oke lisnain bini ini maf'ulain nah ini muta'addi lima maf'ulain oh ini muta'addiyan lisnain lima maf'ulain oh isnain oh ya nana nggak hmm. ngai nggak Chu ila huma, Chu ila huma này cái huma này huma nama lain ni. Ha? Kena. Chu ila ahatuhuma ni tu apa? Ha, chu ma ahatu maf'ulain ni nah. Maf'ul awal atau sani tsani nè. Na Naiban anil fael, Wa yunsab ats-tsani. Yunsab ya maf'ul di tua ni nè, sani maf'ul di tua min huma. Min maf'ulain nah. Nahwu utiya zaitun tidhaman. Gak misal senang pang. Tiga ra A to A to zaitun tốn zaitun khalitan dày tốn Kho li tán Tiết haman Nih Ini pokoknya fi'al muta'addi maf'ulain ini. A'ta ya jam inna al-kausar. Kaf maf'ul awal, al-kausar maf'ul to A'ta buat wajib ya hutua maf'ul mungkin. Oke. Okay. Ini akta nih, muta'ati li maf'ulain ini. Ting zaitun fa'il ya. Ini maf'ul bihi awal. Ini maf'ul bihi sani. Oke, nyula idza kanan fa'lu al mabni lil majhul muta'addiyan limak ulen ini, maf'ul di sama di dua nih. Ju'ila ahaduhuma ini, ju'ila Khalid ataupun dirham nih. Naib fa'il nah. Belum Yun-sab asani min huma nó Chứng Hà biến là tươi Nah vô ộ tia dày tôn thịt hàm hẳn Hà biến là lúc Nịp tía Cả này ạ to dày tôn khó lên tần Thịt hàm hẳn tươi là dết nó nhập gầy lùi Cái cái khó lên Giờ lại chỉ dục Chỉ lúc dết la Chỉ lại gang phải lùi cái khó lên Ộ tia lấy phía ní លេសពីនេះនេះលេសសិវរហើយក៏យកហ្នឹងណាលេសនឹងធម្មតាអុទីយ៉ា utiya khalitun tidhaman bang ni ờ, ju'ila ahatuhuma naib fa'il e ni nên chừng naib fa'il e luôn này naib fa'il e luôn này ừ rồi nó và yun sắp xa này này chừng utiya khalitun tidhaman tên nghe này này utiya zaitun tidhaman cái giờ mình ta gặp cái này này giờ dạ lại zaitun bên này ờ, ta gặp cái bên này ạ à, to kho litun zaitun nó bên nó utah หมนี่นี่อุติยาใจตุนตีดหามันก็ยังตากับไก่นี่นี่ยังไงใจตุนปีนี้เอ่อตากับไก่ปีนี้อะตอคอลิตุนใจตุนนะปีนั้นอุตหะก็น่าจะสลิจะสลิคอลิตนึงนั่นนี่มันเนาะแต่ไหมนี่อ่า Habis itu telah utia zaitun tid haman. Jadi ni ya. Ta gặp gà xe nha À, gam cái cái dệt mà nó kho lên đi vậy nó kho được cái dệt tiệt hàm ăn chừng cho bài này nè chừng tụm này tập bạc hatai mengenal bab mubtada khabar nyutah jengkang insyaallah yang tidak tiba sebab bab mubtada khabar nyutah nyutah nyutah Baik, terus jom ni subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik.